thì bây giờ phải có một người đứng ở trên đây để đưa tay đây. rồi à? vâng, anh anh lên trên để đưa tay. Thả cái này á. Vâng. vừa đúng cái tâm ngực luôn Cứ vậy đó, buồn một thôi đó Đủ <laughs> một thôi Này cái đổ nó còn bước lên, cái đổ này một ngồi lên Đúng vết lên luôn Cái Mỗi bên khoảng cách nhau 44 phần là vào kim Ê, cái một con này vâng. Đấy, nó anh lồng cái nào cũng nó kim Anh ngắm đi, anh ngắm nướng nhưng mà còn Con nát xây sao rồi, anh Con nát đấy, con nát đấy, con nát đấy cho nó phải bỏ chân ra nhá anh anh anh mang cái chân ra đưa về đây đi cùng ngon ra phải rồi đấy đấy là có gì chuẩn được thế anh mang chân này chân tay đi rồi thôi chân cho sát ra đi không có mình vừa ra chân cho sát ra đó ừ. thì không được chứ mà đấy đó nhưng mà thưa ok là cắn rồi nhưng mà thưa cắn cái thước đo cái hả con sân trong ngoài con chân trong trong sân trong ngoài đúng rồi sân trong ngoài thế con á vừa ra để dính cái này xuống vừa ra nhá dính mới này vừa ra nhá kéo chân ra nhá đó bên bên kia anh anh kéo giúp em không chuẩn ra gọn cái trong rồi đó đeo đeo đeo thế cái đường này tấm tiểu ghê vậy còn tí nữa em đẩy đẩy xuống cái đây đó vui ra vui ra rồi ok có đây anh ngọc ok à anh kia đúng này đi chứ rồi ok không biết đến con xanh này đều là một cái chiều không phải ra được không phải ra được nóng à đây này mình xoay dưới đó bác không không nhỏ nó đúng thằng mình đâu quan sai ai biết

không chắc là con này dạ khi nó đi đổ mà không nghĩ ra là đi ăn anh ấy ngồi thì đâu anh bằng nhau đấy kiểu chưa tức là mở ra mà chiếc qua là anh Tùng trang điểm dần đi xong rồi mình sẽ chụp ảnh anh gọi đến căng kia không anh nó gọi là chiếc quạt hai bên này có hai bên căng chưa từ từ để coi căng hai bên căng kia đâu có cho mỗi bên bốn hai phân này quay ngược này quay mà trước này mưa chuẩn mưa đấy cũng quay được không tổ dạ, trời ờ. ba chuẩn luôn đặt lên là

ấn lên bàn có túi vừa đưa sang hay sao chuỗi sao không thấy chuỗi hả à, đây, đây. không có cái chài không có hai hai bảy đấy cho con hai con đây bài này là sàn nhất này

Ha ha ha ha!